gì vì yêu Nghe. lấy cái thôi nghe lấy được cái à? có hiểu nhỉ không nào gì nè Rồi. tịch luôn tôi hiểu rồi đúng tịch nghe tịch <laughs> Mấy lá, rồi 46, 8 lá hai lẻ hai ngày về luôn lấy được 200 là lấy được trăm nó rồi coi lại của mình 400 này muốn gửi tí lấy lãi nhiều việc này lãi cao hơn ngân hàng hơn cho ngồi có năm ngồi có 5 phút mà lãi gấp đôi này hỏng rồi ba lần chơi đánh bài đại lắm thiếu rồi thiếu thiếu thiếu ừ. Góc 64 6 à, 10 Test con 2 9 Tắt 2 Không cho nghiệp về trước Đua gì báo 10k Chịu được Thôi 8 9 10 13 Ui, vừa miếng thế nhỉ đá có cái này Lấy hết miếng chưa? 550 nhiều Dày hơn đâu? Dày hơn Một khi đã bị tắm, là thiếu lúc này sáu, không lủng, Chịu một theo bốn năm, không lủng, Chịu 7 8 9 10 Thế 6 Anh chỉ đã cao mày Có vậy thì cần gì nữa Bây giờ con sáu là chi đấy một đến mười luôn quẳng vậy tốt chọn ha một lá nữa bắt được sợ đúng không mình chạy lá thôi rồi bốn năm chịu luôn bốn năm chịu luôn chưa à. được <coughs> đây, đây có đây có gì cái ca cả chia ra bốn cộng sáu quy thôi hai này tam rồi k các hai rồi ba năm bảy chín mười báo hai năm rồi đến ba con thứ ba ừ. bảy ô nhất mình tưởng <laughs> biết là đâu nhất mày bé này rồi chứ là tăng một không này rồi nhất rồi vẫn có cái đúng không ừ, vẫn có cái đúng là kèo sạch chín không biết đâu mà là cái dạ, này chạy lá thôi bởi vì cây nhỏ là cũng là cây nó cóc như thế bắt về này đây thục lấy tiền người yêu đi chơi chết vậy máy cốc ba thôi đi thì anh cốc bốn cốc nghe cốc ca <laughs> à? chắc đang chả có bốn cốc ca thằng chịu quỷ đồn cái đấy mà được rồi bỏ tên cái nhỏ bỏ tên chị bỏ chị bỏ tên bốn đi thì em bỏ năm sáu đấy năm chín chín là tôi em còn cái này được to thế này được rồi hai bảy triệu sáu bảy tám triệu người thì quy triệu bảy triệu tôi bảy chẳng lá rồi năm lá gì lá năm lá à năm lá chẳng rồi năm lá xin lỗi bà là rồi anh rồi Vì nhất suốt nhỉ Mỗi lần ăn hai ba lá giữ thế nào được ra thì cứ 15 mang 15 một rồi nhắc nhiều anh đi. chết rồi 35 năm nhà thế ừ. nào triệu thôi tạm chín cái gì mười lá bốn lá mười cvk tám chín mười di đũa đây này thiếu cái nữa thịt này thịt nốc đuôi bốn báo không dễ là gì thịt nốc đấy đuôi Rồi hai hai ba bốn đấy anh thì đúng bảy đang thịt nốc bảy tháng chín mười di cá thì xong em chiếu một con hai thịt nốc thứ hai cũng thế nhưng mà anh đánh dây của kia không được ra cũng được không đẻo nếu mai không đẻo sáu anh nó là con hai thì anh xin luôn hoặc ba bốn xin luôn nói chung là chúng mình lại ra rồi chứ là nhiều gì cả đôi bốn và sáu em em thiếu mỗi ba hai là xin đâu nhà này không có dây bốn này đánh hợp lý hết dây bốn mình đi à, ba về mình tắt luôn đánh vừa miếng gà làm để đỡ thế nào Okay, but I see that I can put đấy. chia số đấy rồi nào rồi sáu cũng chia kia ai đúng rồi chịu luôn chịu luôn sáu tám chịu luôn bốn bốn là chịu à bốn tiền về chịu chín chịu là giờ không ok à hai rồi tám bao nhiêu chín tám rồi đưa ba chịu đưa ba đây gì rồi gì cả hay đấy này mỗi lần làm được hai la, có một cái nào nhất cớt nhất đều đều vậy 6 đôi 5 đôi 10 không được chịu chịu rồi cộng 3 cộng 9 gì quy không được k chịu rồi A, 2 rồi gì đi ờ, đôi gì đôi quy rồi rồi 1, 2, 3, 4 bán chịu luôn, 5 lá 3 lá Đợi nó đủ, có điều đấy Nhìn dày hơn này ờ, em nửa năm nửa năm chục này này bốn mươi rưỡi đây ừ. lúc nữa thôi nhá ừ. làm nhầm chưa hơi lâu rồi thế rồi kẹp bốn chín kẹp bốn năm mươi thì kẹp bốn số bảy tám chị còn chị luôn cấp ba ừ. đi em Nghe chị, hai đi Đích là hai đi đi hai ờ. không ừ đâu hả ừ người đi phi đảo đi nào anh <laughs> đi nào à mấy giờ lâu đi nè ngày xin vừa vặn cứ vừa vặn 10 giờ làm ba phút nữa bốn sáu bảy tám chín mười xin lắm Tưởng <laughs> lên đến 10 là anh xin luôn vì sao dạ, không suy ra xin lỗi có cái ba năm <laughs> dạ xin lỗi có cái năm cái ba cả yêu ơi cái này chơi hết chịu thôi tám gì à. hai rồi ừ. cấp chín muốn lấy cái không vào không được chịu rồi chạy giá từ 3 đến 7 ghê số chín tám một đấy tôi quý xuống không con này thì về ra anh hơn Trung Quốc <laughs> khá là nhỉ nhá đây là nào anh em làm à, phọc đây ba người phọc thoải mái thoải mái bốn năm bảy tám về thiệt ừ. là bốn năm là chín mười chịu rồi chịu rồi mười sáu ok chịu rồi mười hai chịu cấp ba Được quý Rồi triệu bảy Gì bấm s Rồi H 2 Chịu S Rồi Về Mẹ vừa rồi S quên nữa anh hai nhé dạ. Hai à, à, à, Rồi, đếm đi Nghỉ nhá Nghỉ